Thư trả lời cư sĩ quan Quýnh Chi Thư thứ năm Nhận được thư cũng ngăn cạn kích Đang trong lúc cuối thời Pháp yếu ma mạnh Tổ đạo điêu linh này May được các hạ và các cư sĩ Cực lực cứu vãn Phật Pháp chẳng đến nội Bị diệt vong ngay lập tức Nếu chẳng phải là nương thế nguyện Để sanh trở lại Hả có được như thế hay chăng mới nhờ vào đại lực mà thành lập được các hội Phật hóa. Nên Phật giáo chẳng đến nỗi hễ bị xô đẩy liền đổ nhào ngay, không cách nào vực dậy được. Điều đáng lo là trong giới tăng sĩ do hàng tri thức kém cỏi nên chẳng dễ khiến cho người khác sanh lòng tin. May mà vẫn còn có các cư sĩ tuyên dương khiến cho người hiểu lý biết Phật là bậc đại thánh nhân Giáo pháp của Ngài là chuyện chẳng thể nghĩ bằng, quá thật là may mắn lớn lao Lá thư hôm mùng 2 là thư gửi chung cho ông Và cư sĩ nhất định được gửi bằng thư bảo đảm Dẫu ông chưa nhận được cũng không sao Những điều được nói trong ấy cũng chỉ là Dựng ý cầu xin che chở mà thôi Lá thư số 48 thư gửi hai vị cư sĩ quan Quýnh Chi và Vương Nhất Đình. Hôm qua nhận được thư của ông hứa chỉ tình mới biết do cư sĩ Lâm bị lính đóng. Hai vị đã thỉnh cầu chánh phủ được chánh phủ chấp thuận duy trì lại còn chấp thuận bảo vệ danh sơn vùng Chiết Giang khổng ngăn cảm kích. Hiện thời Phật Pháp suy tàn nếu không có bậc đại lực ngoại hộ nương theo bốn nguyện tái lai thì sẽ bị diệt vong hai vị đáng gọi là bậc bồ tát hộ pháp hộ đời đã ra tay đẩy lùi con sóng cuồng kéo trở lại mặt trời sắp lặn chẳng những người trong pháp môn được che chở mà còn khiến cho chúng sanh đời tương lai được nghe phật thừa công đức ấy chỉ có đức phật mới biết được khi hồi hướng sau mỗi khóa tùng Quan điều hồi hướng cho hai vị Và tất cả những vị có công huân với Phật Pháp Quan đã thiếu tài trí Lại chẳng có tinh thần Chẳng thể vì Pháp môn ra sức Chỉ mong hai vị dốc sức duy trì Thì may mắn lắm thay Lá thư số 49 Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo Thư thứ nhất Vừa nhận được thư gửi đến Cũng ngăn thẹn thùng sợ hãi Ấn quan là ông Tăng ở đầu Chỉ biết cơm cháo Do bất đắc dĩ Nên mới bày ra khá nhiều thứ Canh thừa cơm sót cho xong trách nhiệm Mùi vị chua hôi Hình chất vừa nát Nhòm gớm mắt pháp của người khác Nhưng Úy Như vui thích cho là Có ích cho kẻ đói Đến đem truyền bá nếu các hà muốn dẫn dắt cho những kẻ đói được ăn no cổ vua mà trước đó đã dùng những món này để giữ hơi thở cho họ chính là đã rủ lòng biệt đại quan quá mất rồi há nên sĩ tôn quan là người bậc nhất sau ngài tịnh am vũ quan đáng sách dép cho ngài tịnh am cũng chẳng nên thốt ra lời nói quá phần ấy cũng là nói văn chương cụ quan trội hơn ngài tịnh am ư làm người thì phải theo đúng luân thường Tuy các hạ yêu mến quan rất sâu đậm Nhưng nói như vậy thì cũng giống như Chính mình đã lỡ lời đó thôi Ông nên biết rằng Sau ngày tịnh am Có những vị đại cao nhân Họ có hơn ngày tịnh am hay chăng Chẳng dám dùng phàm tình để đón bừa Vì đang xếp vào hàng Có thể sát cánh kề vai Ngài tịnh am Vì học vấn, kiến địa, tu dưỡng, đạo đức, hạnh nghiệp chẳng kém cạnh chút nào, chính là thiền sư triệt ngộ. Suy tôn Ngài làm vị tổ thứ 10 của Liên Tông, chẳng có phẩm đức nào đáng thẹn cả. quan còn chưa dám xưng là hậu duệ của các ngài tịnh Am, triệt ngộ, huống là được xếp vào cùng hàng ư. Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, tùy loại hiện thân, sự nhiều, nghĩa rộng. Trước kia quan muốn tu chỉnh phổ đà xương trí Đọc khắp các sách vở Chọn lọc hết để biến tập sao lục lại Hệ có ai nghi ngờ Bàn bạc chẳng thể thấu triệt Đều thêm vào lời bình luận Để mong sao Phạm những ai là đồng bào Đều được thấm gội ân trạch Nhưng vì tốt nghiệp chưa tiêu Có mắt như lòa Không sao thực hiện được Nay các hạ Phát đại tâm ấy Sẽ giấy được niềm tiếc hận lớn lao cho quan cảm tạ tột cùng, an ủi tột bậc. Bạch y chú, chưa tìm được xuất xứ, chắc là do Bồ Tát thuận lòng kẻ căn cơ kém cỏi trao truyền trong mộng mà thôi. Dùng tâm trí thành để niệm, thì không điều mong cầu nào chẳng được ứng nghiệm, không nguyện nào chẳng được thỏa. Nhưng hàng tri thức trong nhà Phật chẳng đem chú ấy dạy cho người khác vì không rõ xuất xứ. Sợ khơi ra đầu mối để người khác bị đặt và nói rằng là Kinh Phật đều chẳng phải đích xác từ Phật quốc truyền đến mà phần nhiều cho người đời sau ngụy tạo. Thế tục niệm thêm mấy câu vốn là lời chú nguyện hệ có thì cũng chẳng chớ ngại nếu không thì cũng chẳng chớ ngại chi những điều vương uông dương ghi chép chưa gửi kèm theo thư cũng không cần phải gửi đến nữa Bồ Tát tùy cơ ban bố sự giáo hóa Chẳng thể dùng những cách thông thường để dò lường được Hả có nên dùng chi kiến phạm phu để phán đoán ư? Chỉ nên tin tưởng, kính ngưỡng, phụng hành thì lợi ích sẽ rộng lớn Chiêu Khánh Kinh Phòng tức là phòng phát hành kinh sách Chùa Chiêu Khánh ở Hàng Châu có bài Quán Âm Linh Cảm Phú nhưng những chuyện được trình bày trong ấy có nhiều chuyện bị giản lược quá mức, ngôn từ chẳng đạt ý nghĩa. Lại có cuốn Quảng âm trì nghiệm ký, con biết các hạ đã có hay chưa? Năm ngoái, Bành Do Cày Ủy Như gửi tới Phô Đà, bán được sao lục từ tàng kinh Nhật Bản. Bạn ấy do Châu khắc phục sưu tập chỉ độ ba bốn chục trang. Nếu không có xin hãy báo cho biết tôi sẽ dâng lên ngay trong cuốn Hải Nam Nhất Trước Sự tích thật nhiều Điều đáng để thâu thập quan thẹn một lực không đủ Chẳng dám theo giúp một bên Nếu một lực tốt ắt sẽ vì các hà ra sức Cho được thành tựu tốt đẹp dầu chết cũng chẳng nối tiếc Ngày hôm qua tôi đã gửi thư cho Văn Lôi Nhờ ông ta in cho quan 500 bộ văn sao truyền dự bản in dùng loại giấy nào vân vân đều cày ông ta dò hỏi hôm nay chùa pháp vũ có đại sư khai tường đến đất thượng hải tôi nhờ thầy ấy giao cho ông văn lôi một trăm đồng 50 đồng của các hạ cũng giao cho văn lôi đến khi in xong sẽ bảo ông ta tính giá gốc mỗi cuốn 50 đồng thì thỉnh được bao nhiêu bộ chia thành hai phần. Một phần sẽ báo cho các hạ cử người đến sự in nhận sách, một phần gửi thắng về phổ đà cho quan. Lần thỉnh này, quan không có sức gửi đi được một trăm đồng tiền sách ấy chính để chuẩn bị sẵn hồng có sách gửi cho đôi ba người bạn mà thôi mùng 4 tháng 3 năm dân quốc thứ sáu 1917 Thơ gửi cho Văn Lôi Xin cầm theo khi giao tiền Ông ta chẳng thường ở xưởng in Đi vào 5 giờ chiều Thì sẽ chẳng lỡ dịp Lá thư số 52 Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo Thư thứ tư Hôm 18 quan đại kính gửi cho các hạ Một lá thư hữu bại Và bộ văn sao vụn về Không biết đã nhận được hay chưa? Không ngờ các hạ cũng lại gửi thư phúc đáp ngay trong ngày hôm ấy. Đồng tâm tương cảm đấy chăng? Hay là ngẫu nhiên phù hợp mà thôi? Nghi thức niệm Phật như đã nói phải chia thành hai loại. Niệm Phật cùng đại chúng và niệm một mình. Nếu niệm cùng đại chúng, hãy nên dựa theo niệm Phật khởi chỉ nghi, tức là nghi thức niệm Phật trong kinh Nhật Tùng để khỏi gây chân ngại cho những người đã quen hành trì theo lối thông thường đây kia đều hợp lẽ còn tu niệm Phật một mình tuy có thể hành theo chương trình do mỗi người tự lập nhưng thứ tự niệm tùng trở nên tán loạn tức là nói buông xuống thân tâm nhắm mắt lặng thần niệm tình pháp giới hộ thân chú và thầm tưởng bài kệ tán Phật, lễ Phật và ba vị Bồ Tát xong. Nếu tụng kinh thì tụng kinh Di Đà một biến, vạn sanh chú ba biến xong rồi, mới niệm rõ ràng bài kệ tán Phật xong, liền niệm tiếp Nam mô Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Rồi chí niệm Nam mô A Di Đà Phật Hãy nên vừa đi nhiễu vừa niệm Hoặc niệm mấy trăm tiếng Hoặc niệm một ngàn tiếng Cuối cùng niệm ba danh hiệu Bồ Tát Quán âm, thế chí Thanh tịnh đại hại chúng Rồi mới niệm bài phát nguyện văn Niệm xong sẽ đọc tam tự quy Đấy là nghi thức của một kỳ niệm Phật vậy Nếu muốn tụng kinh nhiều hơn Hoặc tụng nhiều chú Hãy nên lập một thời tụng kinh khác Nếu cùng làm trong một lúc Thì phải tụng kinh trước Kế đó tụng chú Rồi đến tán Phật, niệm Phật Tiếp theo là phát nguyện Tạm quy Đấy chính là thứ tự Quyết định chẳng thay đổi vậy Pháp niệm Phật do Ngài Từ Vân Sám Chủ Vì hàng quốc vương đại thần Việt nước đa đoan Không đảnh rỗi để chuyên tu mà lập ra lại muốn khiến cho họ được tình tâm, nhất tâm, nên lập ra cách lấy một hơi thở làm một niệm để tâm họ đương theo hơi thở mà thâu nhiếp, không bị tán loạn. Sự mầu nhiệm của Pháp ấy nếu không phải là người trí sẽ không thể biết được. Nhưng chỉ có thể dùng một lần vào buổi sáng hoặc dùng ba lần buổi sáng, buổi tối và giữa trưa chớ nên dùng nhiều Dùng nhiều sẽ bị tổn khí thành bệnh Chớ nên nói pháp này về nhiếp tâm nhất Bèn sử dụng thường xuyên Thì bị hại chẳng nhỏ đâu Niệm Phật niệm ra tiếng hay niệm thầm Thì phải xét nơi chốn quan cảnh như thế nào Nếu niệm ra tiếng rõ ràng không gây trở ngại gì Thì nên niệm rõ tiếng Như khi thực hiện nghi thức niệm Phật nhưng chị nên sao cho nghe tự nhiên đừng niệm quá lớn tiếng quá lớn tiếng có thể bị tổn khí mắc bệnh nếu tình hình nơi chỗ ta đang ở chẳng tiện niệm ra tiếng thì chỉ niệm nhỏ tiếng và niệm kim can trì công đức chỉ ở chỗ chuyên tâm dốc trí, còn âm thanh vẫn là chuyện nhỏ trừ lúc riêng thực hành công khóa niệm Phật ra Nếu suốt ngày thường niệm Thì cố nhiên nên niệm nhỏ tiếng Niệm kim cang Hoặc niệm thầm Vì nếu cứ thường niệm ra tiếng rõ ràng ắt sẽ đến nỗi bị tổn khí Chưa chứng pháp thân Cần phải điều hòa sao cho thích đáng Thì mới chỉ có ích chẳng bị tổn hại Niệm rõ tiếng tốn sức niềm thầm dễ hôn trầm Tuy tán trì có công đức khó nghĩ tưởng Nhưng so với nhiếp tâm tình niệm Khác nào một trời một vật Đối với mấy điều này quan Từng khá tốn công nghiên cứu Năm ngoái đã tìm ra một cách hay khéo thuận tiện Viết thư trình bày với những người chi kỷ Ai nấy đều khen ngợi nếu đã niệm Phật thành phiến Cố nhiên không cần dùng tới cách này Nếu chưa thành phiến Và hết thảy những kẻ sơ cơ Sử dụng cách này Thì không ai chẳng thích hợp Chỉ có ích chứ không bị tổn hại Tuy các hạ không cần đến cách này Nhưng cũng nên vì những kẻ tu tịnh tông Chưa nhận được cửa Mà thực hành thử để bạo khắp với những người thông sáng mai sau Cách ấy được ghi nơi hàng thứ 8 trong trang 45 Bộ Ấn Quang Văn Sao. Xin hãy kiểm xem. Tức là Pháp Thập Niệm Ký Số được viết trong Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân Thư thứ tư trong Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1 Trong lúc niệm Phật từ một câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh lại phải nhớ phân minh đến 10 câu là thôi lại phải niệm từ một câu đến 10 câu chẳng được niệm 20, 30 niệm đâu nhớ đấy không được lần chuỗi chỉ dựa vào tâm địa nhớ nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó thì chia thành hai hơi tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười nếu vẫn thấy mệt nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm ba hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không trộn chan chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Trước đây, đọc tác phẩm lớn lao của ông, thấy chữ tướng hạo quang minh trong bài kệ tán Phật đã bị đổi thành tướng sắc quang minh tôi đoán là do thời sắp chữ ngẫu nhiên sắp lộn trong thư này lại thấy các hạ viết là tướng sắc mới biết các hạ cố ý sửa đổi tám câu kệ này do anh pháp sư ở đồng giang đời tống tóm được những ý nghĩa chánh từ ba kinh tịnh độ mà soạn ra không một chữ nào không có lai lịch há nên sửa đổi bừa bãi quán kinh dạy a di đà phật có tám vạn bốn ngàn tướng trong mỗi một tướng có tám vạn bốn ngàn tùy hình hảo trong mỗi một hảo có tám vạn bốn ngàn quang minh các hạ thông hiểu Phật Pháp sâu xa Sao không thấy được chỗ này Trong hai cuốn tiên chú Những chữ giống như thế này rất nhiều quan tính muốn nói cặn kẽ nhưng sợ người ta chẳng vừa lòng nên nói tôi chưa minh tâm người ta có cái nhìn khác ở đây do ông đã chống lòng hồi đến chẳng ngại gì thừa dịp phô bày sự hiểu biết tầm thường nếu các hạ thật sự lo tính cho phật pháp cho chúng sanh chắc sẽ chẳng vì xung đột ý kiến mà quở trách nếu chị muốn khen ngợi thì hãy nên hướng về bọn sư phụ thời thế mà bàn luận. Ấn quan tuy kém cỏi vẫn chẳng muốn đi theo ngõ rẻ ấy. Trong sách Di Đà Trung Luận của Vương Canh Tâm, do chẳng biết pháp môn quyền thật của Như Lai, chẳng biết căn cơ chúng sanh sai biệt nên phàm có điều gì chẳng hợp với ý kiến của chính mình, đều bảo là sai lầm Mạt sát các vị thiền chi thức trong cả 1.500 năm Chỉ đề cao một mình Đại sư nhất tỉnh Nhằm phô rõ chính mình được Thánh sư truyền cho chứng tông nhà Phật Tuy nói là hòn Pháp nhưng quả thật đã chèn ép hoại loạn Phật Pháp Tạo ra mối tệ sâu xa khiến chúng sanh lầm lạc Nghi ngờ quyết chớ nên lưu thông sách ấy Ông Châu Mạnh Do từng thống thiết khen ngợi họ vương trước mặt quan quan nói đại lược những điểm tệ hại nhưng ông ta vẫn chưa cam lòng vẫn gửi sách ấy đến xưa kia quan đã tạo nên cái nghiệp mù mắt nay chẳng dám đi vào vết xe ấy bèn hết sức trình bày những điều tệ nhưng ông ta vẫn chưa tin trọn vẹn đem thư cậu quan gửi cho từ quý như Ý như nói quan, phê phán như vậy vốn có hiểu biết riêng. Do vậy, bèn đem lời tiên sinh Dương Nhân Sơn chê trách sách ấy gửi cho ông Châu. Châu Mạnh Do đem lời nói của đôi bên so sánh, mới biết rằng Ấn quan thật chẳng phải là nói mò. Nhưng lời chê trách của tiên sinh Nhân Sơn đa phần chú trọng tại lời văn, còn lời chê trách của quan chủ yếu dựa trên đại thể và tâm bệnh. Lưu thông Phật Pháp quả thật chẳng phải là chuyện dễ. Phải mong sao khế lý khế cơ, chọn trở nên vẫn theo cái tâm, thiên kiến riêng tư, rồi tự lập những ý kiến ức đoán để khoe là vô kỳ. Hồng thọ thích chi kiến một thời của bọn tân học mà thôi. Đã là chi kỷ Chẳng ngại gì dân lời nói thẳng Ngày 23 tháng 6 Năm Dân Quốc thứ 6 1917 Lá thư số 53 Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo Thư thứ năm Ngày 28 tháng trước Đã kính nhận được thư Và các sách về Nho Phật Do Ngài biên soạn Kính cận mở ra đọc cảm kích, hổ thẹn không ngần. Ấn Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo mà thôi. Nếu không có việc gì, sẽ chẳng đụng đến bút mực. Gặp chuyện ép buộc, bất đắc dĩ thì bút cùng lời quê, quấy quá cho xong trách nhiệm. Hả nên khen người, tán dương quá đáng, đến nỗi đánh mất lợi ích thật sự do được rèn dũa gọt mài lệ trạch giúp cho điều nhân vậy các hạ học rộng nghe nhiều là bậc quân tử tận tụy tu dưỡng trong đạo nho biên soạn những cuốn đọc thư lục và thiếu niên tấn đức lục vân vân thấy điều tinh vi thuần túy tôi không chen vào đâu được đúng là kim thang cho thánh giáo là khuôn mẫu cho bọn hậu sanh tuy vậy những bộ tiên chú cho kinh phật dù đại thể sâu xa hay đẹp bốn bảy trong ấy vẫn có khá nhiều chỗ không thích hợp cho lắm câu chẳng che giấu tỳ vết chính là nói về điều này vậy vì với học vấn kiến địa của các hạ mà sao cũng chẳng thấy được chỗ này ấy là vì phật pháp là pháp siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử trong ấy dù văn hay nghĩa dù sự hay lý có những điều giống với thế gian có thể dùng thường tình để suy lường có những điều chẳng giống với thế gian chẳng thể dùng thường tình để suy lường được cố nhiên ấn quan gu si côn ví xuất gia hưởng 30 năm mà chẳng dám sớ dạy kinh điển một chữ một câu nào vì chính mình chưa minh tâm đâu thế nào khế hợp phật ý Cổ nhân chú dạy kinh Có vị 10 năm hay 8 năm chú dạy một bộ Có vị suốt đời chỉ chú dạy một bộ Còn như các vị thiên thai, hiền thủ, vĩnh minh, ngậu ích vân vân Thật sự là những vị đã chứng Pháp thân từ lâu Nương theo thệ nguyện, hoằng Pháp mà thị hiện giáng sanh trở nên đem bọn phàm tục thường nhân sánh với các ngài các hạ nghiên cứu kinh Phật chưa đầy vài ba năm liền có thể thấu đạt tận cùng chỗ sâu xa huyền áo như thế Nếu dùng công phu mười mấy năm Thì đối với mỗi một chữ trong bạn chú giải ấy Ấn quan sẽ lạy một lạy để báo ân hoàng kinh Mong cho bạn chú giải ấy được vĩnh viễn lưu truyền Nay ông đã lầm lẫn coi quan là người cùng chí hướng và là bạn chi kỷ lại bảo quan chỉ ra mỗi chỗ chưa thấy đến nhưng quan mắt gần như đã mù khi vừa sanh ra chẳng thể đọc tường tận mỗi một điều được chỉ đành nêu đại lược một hai chỗ đã thấy nhưng lòng ngu chung chẳng giúp được gì lời cuồng nhàm tai chỉ có thể giúp đỡ vật vảnh cho việc nghiên cứu bàn bạc chưa thể coi là đời bằng luận đích xác quyết định bắt buộc phải noi theo xin hãy rủ lòng rộng lượng chỉ bảo cho những chỗ sai thì may mắn lắm thay đức như lai giáng sanh vào thời nào có nhiều thuyết khác nhau tuy mọi thuyết đều hợp lý nhưng xét đến cùng chẳng thuyết nào thích đáng bằng thuyết nói đức phật giáng sanh vào năm 24 đời châu chiêu vương tức là năm 971 trước công nguyên. Bởi lẽ, khi hoàng đế triều Hán nằm mộng đêm trường ấy, hội ý quần thần, thông nhân phó nghị, bác sĩ Vương Tôn đã dùng thuyết này để tâu trình, lại còn dẫn sách Châu Thư Dị Ký để làm chứng. Này Châu Thư Dị Ký không còn thấy nữa, nhưng cuộc vấn đáp nơi sân chầu nhà Hán quyết chẳng phải là bị đặt Huống chi chức thuật thiền giáo các đời Phần nhiều đều lấy thức này làm chuẩn Quyết chẳng nên bỏ qua ý kiến đã được mọi người tuân theo Để tự lập nghĩa mới gây thêm nghi ngờ Cho người thiếu học thức đời sâu Dẫu có một hai bộ sách nói theo kiểu này Nhưng đấy là vì tác giả sẵn chí bảo vệ đạo Pháp Nhưng chưa đọc rộng rãi các sách vở Cho rằng năm trang công thứ bảy hằng tinh chẳng hiền ban đêm mà trời sáng như ban ngày nếu không phải đức phật xuất thế thì ứng với chuyện nào nữa đây chẳng biết bậc phi thường đảng sanh và pháp phi thường được lưu truyền đều có những tướng lành phi thường hát phải chỉ mình đức như lai mới có còn các vị pháp thân đại sĩ thị hiền thì hoàn toàn không có những tướng lành ấy ư sách thiền chép khi Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng sanh ra Khí trắng ngút trời quan Thái Sự tậu lên vua Rằng đấy chính là điềm lành Còn những chuyện chẳng được lưu truyền trong sách vở Chẳng biết là bao nhiêu Nếu cứ định là năm thứ chín đời Trang Vương Thì những người đời sau các hạ Đọc kỹ những sách vở trong nhà Phật Sẽ thấy niên đại trước sau Đều chẳng thể luận cho xuống được vì sao vậy? Do Phật sanh sâu mà đề tứ Phật và các di tích sự thật về Phật đã có trước đã chẳng chịu nói là Phật sanh vào thời trước đó mà lại chẳng thể đẩy các sự ấy ra sâu nếu lặng thinh không bằng đến thì thôi hễ bằng đến sẽ trở thành từ mâu thuẫn huống chi trong lời tựa dùng năm thứ 26 đời Châu Chiêu Vương để chú thích có người nói năm Giáp Dần là năm thứ 26 đời Châu Chiêu Vương, nhưng đa số cho là năm thứ 24. Trong kinh lại dùng năm thứ 9 đời Trang Vương để chú thích. Cùng là trước tác của một người, sao lại lập luận ngót nghéo như thế? Thật tạo chớ ngại lớn cho kẻ sơ cơ. Cố nhiên do các hạ vô ngã, sẵn chí lợi người, nên tôi không thể không tận hết một chút ngu thành Tiếc rằng quan không có tánh đa văn Nên chẳng thể viện dựng sách vở để chứng minh Thật quá thiếu sót Đối với câu Để ra vẻ ta đây Là một vị cư sĩ thông hiểu kinh điển Người chú giải ưa dùng mánh khóe Viết sao cho câu văn phức tạp Bóng bẩy Và hai câu kế tiếp đó Trong lời tựa của Pháp Sư Đế Nhàn dành cho bản Di Đà Kinh Tiên Chú. Những điều được nói trong phần chú thích của các hạ không được ổn thỏa, sát sao cho lắm. Trong lời chú thích, các hạ đã dẫn lời kỹ đại khuê. Kinh Hoa Nghiêm, danh nghĩa hết sức phức tạp, nhưng quả thật đầu mối rành mạch, chỉ nên căn cứ theo danh sắc của nguyên bản mà lãnh hội. Ngài Thanh Lương thêm vào những danh sách hàng bố viên dung, tứ pháp giới, thập huyền, vân vân để bày vẽ, trồng đệm, dựng nhà, vân vân thật khiến cho người ta kinh hại khôn ngằn. Chẳng ngờ kiến địa như hoàng cư sĩ và các hạ mà lại dẫn những câu ấy để chú thích lời tựa của Pháp Sư Đế Nhàn khiến cho người thông hiểu đều kinh hãi lạ lùng lại còn khơi gợi cho người đời sau đua nhau chê trách cổ nhân mối tệ ấy thật chẳng nông cạn đâu vì thế chẳng thể không nói chẳng nợ không nói chồng nghĩ đối với các pháp do đức phật đã nói nhằm thích hợp cho chính pháp giới những nhà chú giải đời sau Ai nấy tùy theo căn cơ của từng loại Mà lập ngôn nhằm làm lợi cho kẻ sơ cơ Nếu không chú thích cặn kẽ Giải thích ý nghĩa từ ngữ Ý nghĩa lời văn Thì sẽ không thể được Muốn làm lợi cho hàng căn cơ lớn lao Mà chẳng giảng dạy ý nghĩa lớn lao Để họ thấu hiểu ý Phật Thì không thể được Hai vị đại sư Thiên thai chí giả Và thanh lương trừng quán mỗi vị đều có chủ ý, chứ không phải là hai vị đều có chỗ đúng chỗ sai. Vì thế, Ngài Thiên Thai giải thích kinh dùng nhân duyên để phán giáo, phân biệt bổn tích quán tâm sai khác. Đấy là vì ý nghĩa kinh sâu thâm thẳm, chẳng thể dùng một văn một nghĩa để nói trọn hết được. Nếu chỉ chấp nhận dựa theo ý nghĩa của từ ngữ ý nghĩa của kinh văn để giải thích kinh thì những văn nhân biết chữ đọc sách trong cả thế gian đều đào cao như ngài thanh lương tâm khí hợp phật tâm mà ngược lại ngài thanh lương là tội nhân phá hoại hoan nghiêm bậc nhất có lẽ ấy hay chăng quân tử do một lời mà được coi là trí do một lời mà bị coi là bất trí há chẳng nên cẩn thận ư nếu chị y theo ý nghĩa kinh văn để giải thích kinh điển thì câu nói Đức Như Lai vì ta diện đối pháp môn phổ nhãn. Giả sử dùng mực có số lượng bằng biển cả, dùng bút chất đóng cao to như núi Tu Di để viết một môn trong một phẩm, một pháp trong một môn, một nghĩa trong một pháp, một câu trong một nghĩa của pháp môn này vẫn chẳng viết được chút phần huống là có thể tận hết của tỳ kheo hại vân trong phẩm nhập pháp giới của kinh hoa nghiêm sẽ trở thành lời nói dối từ phá hoại kinh hoa nghiêm các vị tôn túc thuộc tông thiên thai và hiền thủ đều là tội nhân trong phật môn hết làm sao có thể dẫn lời ông kỹ đại khuê để làm chứng cho được xét tới bổn tâm thì ông kỹ đại khuê cũng không phải là cố ý bài xích nhưng ông ta phạm lỗi dùng chi kiến văn tự thế gian để luận định đại pháp xuất thế gian chẳng thể nghĩ bằng nguyên do là vì chưa thân cận bậc tri thức sáng mắt đến nỗi hoằng pháp lại trở thành bán pháp vậy tiếp đến bàn về a di đà kinh tiên chú mới đọc đoạn đầu tinh chính là tam thiên đại thiên thế giới khôn ngăn kinh dị lại đọc tiếp phần chú dạy câu quá thập vàng ức phật đồ và lời chú dạy câu tam thiên đại thiên thế giới lại khôn ngăn kinh dị sao các hạ đã biết thật sự thật lý mà lại nêu ra nhận thuyết không tra cứu từ đâu được ấy mong rằng trong lần xuất bản kế tiếp của cuốn A-di-đà kinh tiên chú Hãy gạt bỏ hoàn toàn câu ấy Ra khỏi đoạn thứ nhất của phần tạp ký Nếu không hãy sửa đổi đoạn văn Tin các ngôi sao Chính là tam thiên đại thiên thế giới Sao cho phù hợp với phần chú giải ở phần sau Thì sẽ có ích không bị tổn hại Tướng lưỡi của Đức Như Lai Che mặt đến tầng bí tóc chính là tướng lưỡi thông thường của Đức Phật vốn được nói đến trong Tam Tạng. Nếu nhầm đoạn nghi cho chúng sanh căn cơ nhỏ nhoi trong tam giới, Đức Như Lai bèn hiện tướng lưỡi này để biểu thị Đức Phật chẳng hề nói dối. Che khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng có thể hiểu là nói ví dụ, nhưng nếu bảo hoàn toàn chẳng có chuyện ấy thì những nhà chú giải từ trước đến nay đều là hiểu biết ngốc nghếch hết cả hay sao? Do kiến giải phàm tục, ông Diệp Tích Phụng đọc sách này khen người không cùng. Nhưng những vị thông đạt xem đến ác sẽ đau tiếc than thở. Nỗi các hạ do tấm lòng cực lực hoàng dương kinh điển rốt cuộc trở thành những lời bán Phật, bán Pháp, bán Tăng Diệp Tích Phụng là một gã nho sinh đối với huyết mạch ngự ý của kinh văn vẫn chưa hiểu rõ nên buông tuồng không kiên sợ cho là những nhà chú giải kinh này thời cổ đều bị đặt chẳng tuân theo lẽ thường vô lý đến cùng cực thật đáng khiến cho người ta phải cười ồ ông ta nói lời ấy cũng là lấy chi kiến phàm phu để suy lường cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai do hoàn toàn chưa hiểu rõ kinh văn mà ra. Này tôi chẳng nề hà, phiền toái để giải thích đại lược. Tam thiên đại thiên thế giới là cõi nước người trị của một Đức Phật. Đang trong khi Đức Thích Ca Như Lai giảng về những chuyện y báo chánh báo trang nghiêm của Tây Phương cực lạc thế giới quang minh thọ lượng của Phật Di Đà chúng sanh trì danh liền được tiếp dẫn vân vân ở phương đông có hằng hà sa tam thiên đại thiên thế giới trong một thế giới có vị Phật tên là A Xúc Bệ một vị Phật trong thế giới khác tên là Tu Di Tướng cho đến một thế giới khác nữa có Phật hiệu là Diệu Âm trong số những vị Phật ở hằng hà xa số, tam thiên đại thế giới nơi phương Đông, chỉ nêu đại lược năm vị. Tiếp đó dùng từ ngữ như thị đẳng, tức là giống như vậy, để nêu toàn thể hồng danh, những vị Phật ấy một cách giản lược. Hằng hà xa số các Đức Phật, mỗi vị đều tự ở trong tam thiên đại thiên thế giới do chính mình làm chủ Nghe Đức Phật Thích Ca nói bài kinh Xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Tức là khen người công đức chẳng thể nghĩ bàn Được hết thầy chư Phật hộ niệm này Muốn cho đại chúng trong Pháp hội sanh lòng tin Phát nguyện tu trì Nên mỗi vị đều ở tại cõi mình Hiện đại thần thông Hiện tướng lưỡi rộng dài Che khắp tam thiên đại thiên thế giới nói lời thành thật chúng sanh các ngươi hãy nên tin tưởng bản kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư phật sở hộ niệm do đức thích ca mâu ni phật đã nói này năm phương kế tiếp đó đều giống như thế còn bản dịch đời đường thì ghi là mười phương bất quá nói rộng đều được thuộc đại lược trong bản kinh này Chứ thật ra bản dịch đời tầng chẳng giảm Bản dịch đời đường không tăng Họ Diệp chẳng biết mỗi vị Phật có cội nước riêng Nên cho rằng những phương Đông Tây vân vân của thế giới này Ở mỗi phương đều có hằng hà xa số Phật Rồi lo các ngày va chạm nhau Nhiễu loạn sông núi Khiến nhân dân không có chỗ để dung thân và lo lưỡi của chư Phật va đụng nhau không có chỗ để đặt lưỡi thật đáng khiến cho người khác cười rùng răng nhưng ông ta vẫn dương dương tự đắc nói ta bù đắp chỗ thiếu sót của kinh sửa đổi cho đúng chỗ sai ngoa của tăng chúng ba kinh tịnh độ từ nay mới có thể không còn chỗ nào đáng tiếc nuối ba ngàn đức Phật ba đời trong thế giới xa bà mỗi vị đều có thời gian xuất hiện riêng biệt trước sau chẳng loạn một đức Phật ra đời hết thầy chư Phật nếu muốn giúp vị ấy hoàn tuyên pháp hóa đều chẳng được hiện thân Phật vì thế quán âm văn thù vân vân đều ẩn đức thập lực hiện thân Bồ Tát giống hệt như một bầu trời không có hai mặt trời Dân không có hai vua Đầu mối pháp đạo được quy về một mối Họ Diệp chẳng biết nghĩ này Mà các hạ vẫn bị ông ta mê hoặc Thì những người bị ông ta mê hoặc sẽ nhiều lắm Nhiều đến hằng hà xa số Tiếc thay Phần tạp ký Nơi hàng thứ nhất trong trang thứ hai Hai chữ tinh cầu nên bỏ đi Trang 15 Câu chẳng thể tính toán mà biết được số Lời chú dạy ghi Nhiều đến nỗi không kể xiết Ý nghĩa tuy rõ ràng Nhưng chưa giảng rõ ý nghĩa của chữ toán số Toán số là con số do tính toán mà có Tức là những con số một mười trăm, ngàn, vạn, ức, triệu, kinh, tỷ, cai, nhưỡng, cấu, giảm, chánh tại ở phương này trong kinh Phật thì như trong phẩm A Tăng Kỳ của kinh Hoa Nghiêm đã nói tới 140 con số vô lượng vô biên cũng nằm trong số ấy vì thế ngài Ngẫu Ích nói A Tăng Kỳ vô lượng vô biên đều là danh xưng của các con số quả thật là vô lượng của hữu lượng Do đã là tên gọi của các con số nên là hữu lượng, tức là có hàng lượng. Nhưng trong kinh quả thật nêu chung chung số lượng, nhiều không thể kể xiết nên đấy chính là vô lượng của vô lượng. Trong cuốn Quán Thế Âm Kinh Tiên Chú dưới câu lúc ấy vô tận ý Bồ Tát nên thêm lời chú giải rằng nhĩ là lúc này lúc ấy Nhĩ thời là lúc đã nói xong Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Hàng thứ 18 nơi trang 16 Hàng thứ hai chữ nhỏ Chữ xúc bị viết sai thành thương Phần tạp ký trong tâm kinh tiên chú Nơi trang thứ hai Các hàng 11, 12, 13, 14 Bản tâm kinh được khắc trên đá Thời Thanh Cao Tông Càng Long câu chú không giống Câu chú khác nhau là do năm đầu đời Cao Tông Lạc Ma Chương Gia đem các bài chú trong Đại Tạng Kinh Dịch ra theo cách tùng niệm thông dụng của các Lạc Ma Mông Cổ Đặt tên là Mãn Mông Phiên Hán Hợp Bích Đại Tạng Toàn Chú Chữ Mãn, chữ Mông Cổ, chữ Phiên chúng ta đều chẳng biết đọc Ngay cả chữ Hán tuy biết nhưng có khi phải dùng hai chữ, ba chữ, bốn chữ để viết vào một chỗ. Nếu chẳng hướng đến người Mông Cổ và người Tây Tạng để học cách đọc, sẽ chẳng thể đọc được, dẫu đọc cũng không đúng cách. Nhưng từ đời Hán đến đời Tống hơn một ngàn năm, người dịch kinh nếu chẳng phải là bậc Pháp thân thị hiền thì cũng là bậc trường phu, anh liệt siêu quần bạc tùy há điều chẳng thông hiệu chú ngự ư bất tất phải sanh tâm tôn sùng coi trọng bản dịch của ngài chương gia nghĩ là kỳ lạ đặc biệt đấy chính là bỏ điều được mọi vị thánh cùng cho là đúng để giữ lấy điều chỉ được một vị hiền nhân cho là đúng hả có nên chăng Kim Cang Kinh Tiên Chú Nơi trang thứ 13 Trong hai dòng 9 và 10 Bốn câu kệ xưa nay nói không giống nhau Di Lặc là đứng bộ xứ Dùng những câu như Không có ngạ tướng Vân vân đầy đáp Chính là đối bình cho thuốc Như trong nhà thiền Bất luận họ đến nghĩ nào Đều chỉ về lẽ hướng thượng Nếu nói Ngài Di Lặc đã đáp chọn hết nghĩa lý của bốn câu kệ Thì đấy chính là chi kiến của kệ đứng ngoài cửa Trung Phong Quốc Sư nói Đối với câu Thọ trì nại trí tứ cú kệ đẳng Trong kinh này Trước từ ngữ tứ cú kệ Phải có hai chữ nại trí Tức là cho đến Phía sau phải có một chữ đẳng Tức là vân vân Câu này ý nói Chưa thể thọ trì tròn vẹn bài kinh Hoặc chỉ thọ trì được hơn nửa quyển Hoặc gần được nửa quyển Cho đến tối thiểu là bốn câu hoặc một câu. Câu nói này của Ngài Trung Phong là cách giải thích kinh văn hết sức thông suốt. Nhưng các vị chú giải từ trước đến nay thường hiểu hạn hẹp chữ kệ không phải là văn xuôi. Họ chẳng biết ở Tây Vực kinh tiếng Phạn được viết theo hàng ngang thường sắp xếp bằng cách lấy 32 chữ làm chuẩn vì thế, cổ thư ghi nhận số chữ trong Kinh Hoa Nghiêm là có 10 vạn bài kệ, chứ không phải cả bộ kinh đều là kệ. Lại còn bất luận văn tự nhiều hay ít, hệ cứ dạng chọn hết một nghĩa thì được coi là một kệ, chứ không phải là ngoài kinh văn ra chỉ nói đến bốn câu kệ mà thôi. Nếu hiểu chữ kệ là kệ tùng thì thọ trì chọn bài kinh chẳng có công đức Chỉ có bài kệ này mới có công đức Há chẳng phải là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng ư Chỉ nội sáu chữ đơn giản Nài chí tứ cú kệ đẳng này Đã chứa trộn bao nhiêu ý nghĩa của muôn quyển kinh luận rồi những kẻ văn chương lừng lẫy một thở mà vẫn chẳng biết làm như thế nào Kinh Phật há thể nói dễ dàng ư Tứ thập nhị chương Kinh Tiên Chú Trang thứ 9 Hai dòng 10 và 11 Đối với câu Tam thế chư Phật Cặp vô niệm vô trụ Chữ trụ bị viết sai thành chữ nhầm Vô tu vô chứng chi giả Hãy nên y theo cách giải thích của Ngài Ngậu Ích Tam thế chư Phật là y theo quả vị trong tạng giáo Vô niệm trụ tu chứng là nói về những bậc từ sơ trụ trở lên trong viên giáo. Nếu không, sẽ đẩy bậc đứng đầu xuống hàng chót, đưa bậc chót lên hàng đầu. Dẫu có thể cưỡng nói cho hợp lý, rốt cuộc vẫn oan uổng tạo khổ nghiệp. Kinh Phật há có thể chỉ chấp vào cách giải thích từ ngữ mà giải thích được hay chăng? Trang thứ 16, dòng thứ 10, hai hàng chú thích chữ nhỏ trưởng giả như mẫu tức là người lớn tuổi hơn thì coi như mẹ chữ mẫu bị viết sai thành nữ lại trong hàng 18 chữ công tàu nên giảng là nguyên sói tức là người xuất lãnh thì ý nghĩa của kinh sẽ tự rõ ràng vì phần kinh văn tiếp đó ghi là công tàu nhược chỉ tùng giả đô tức Tức là nếu ngăn được người thống lãnh Thì những kẻ đi theo đều ngưng nghỉ Do vậy công là công năng Tàu chính là tàu bối Tức là lũ bọn ngươi Công năng của cả bọn đều quy về một mình người thống lãnh Nên mới nói nguyên sói là công tàu Phật Di Giáo Kinh Chú Trang 17 Dòng thứ năm nên dặn chư đạo trong từ ngữ thiện đạo tức là khéo dẫn dắt là dẫn dắt đi đường vì câu kinh văn tiếp đó là đạo nhân thiện đạo đạo là con đường vậy đạo nhân thiện đạo tức là dẫn đi trên con đường lành nếu người dẫn đường chỉ cho con đường chánh mà kẻ nghe không đi thì chẳng phải là lỗi của người dẫn đường kinh gọi đức phật là đại đạo sư đều là vì dẫn người khác đi trên con đường chánh mà đặt tên như vậy. Vu Lan Bồng Kinh Chú, trang 4, dòng thứ 16, hai dòng chữ nhỏ. Thoạt đầu, tôi trộm cho là tên của đạo sĩ, chữ thiết có nghĩa là trộm, bị viết sai thành chữ cùng, tức là cùng tận. Cao Vương Quán Thế Âm Kinh Chú, phần tạp ký Trang 1 dòng thứ 13 Vân Thê Đại Sư gánh vác Pháp Đạo Rất sợ đời sau vô chi Nên ra sức biện định kinh này là ngụy tạo Cho nên nói như vậy Chứ không phải Ngài Vân Thê Chưa hề đọc những sách như Pháp Uyển Châu Lâm vân vân Mà mà bụi nói như thế Kinh này không có văn lý gì cả Tức là lời biện định của Ngài Vân Thê Quả là lời luận đích xác Kẻ nào tụng trì kinh này được công đức Thì công đức ấy đều thuộc về công đức của danh hiệu Phật Bồ Tát Niệm những danh hiệu ấy có thể tiêu nghiệp chướng tăng phước huệ Bồ Tát thuận theo cái tâm tầm thường của chúng sanh Nên truyền dạy kinh này trong mộng nếu là bậc chuyên môn nghiên cứu Phật học Thì đã có Đại Tạng Kinh Cần gì phải dốc sức nơi kinh này Xưa nay có rất nhiều kinh Do trong mộng cảm được thần truyền dạy Nhưng điều chẳng dám lưu thông Vì rất sợ những kẻ sang bậy bị đặt Khơi nên đầu mối nguy tạo Các đức thiện căn của những người chỉ biết đạo nghĩa nho giáo Chưa hiểu Phật Pháp sâu xa Tức là họ sẽ nói kinh Phật đều là do người đời sau người Tàu. Vì thế, nhân hiếu hoàng hậu, nhà Đại Minh, tức là hoàng hậu của hoàng đế Vĩnh Lạc, mộng cảm được Phật nói kinh, tức đề nhất hy hữu đại công đức kinh. Trong thời Vĩnh Lạc, kinh này được nhập tàng đến năm 30 1765 đời Thanh Cao Tông, vâng theo chiếu chỉ lấy kinh ấy ra khỏi tạng để ngăn ngừa chuyện bị đặt vì thế phiên dịch kinh phật ắt phải tuân phụng chiếu chỉ trong dịch trường tức là đào tràng dịch kinh có vị dịch phàn văn có vị dịch ngữ có vị hồi suyết tiếng của tây phương đa phần nói ngược nên cần phải đảo lại như ba la mật là bỉ ngàn đáo phải viết lại cho đúng thứ tự là đáo bỉ ngàn Tức là đến bờ kia Có vị chứng nghĩa Có vị nhuận văn Tăng tục tham gia phiên dịch Ít là mấy người Nhiều thì mấy chục người Vị nhuận văn Đều do vị quan Quyền cao chức trọng Đương thời đảm nhiệm Nghiêm túc như thế Chẳng để cậu thả qua quýt chút nào Vậy mà nho sinh Vô chi đời sau Còn nói kinh Phật đều là do tăng chúng ăn trộm chế biến từ học thuyết lão trang mà có huống là lưu thông những kinh thật sự mờ mịt chẳng rõ lai lịch ư muốn lưu thông kinh này mà mong những kinh được phiên dịch từ phạn bản do phương tây truyền đến chẳng bị nghi ngờ há chẳng khó khăn lắm ư các hạ chú giải kinh này hãy nên trình bày rõ tấm lòng bảo vệ chúng sanh bảo vệ pháp đạo đức phật của Ngài Vân Thê Đừng nên nói Ngài Vân Thê phạm sai lầm Khi sửa đổi cho đúng những điều sai lầm Thì đối đằng đều được tốt đẹp Vân Thê, Ngậu Ích là những vị đại đạo sư thời mạt Pháp Là bậc gương mẫu thật sự Mong hãy nhìn vào thời kỳ các ngài chức tác Mà thấu hiểu chỗ dụng ý trong lòng các ngài Thì Pháp gì, chuyện gì cũng đều tự có thể khế cơ lận khế lý vậy Trong Phật Kinh Tinh Hoa Lục trang 36 dòng thứ 9 Vị Tằng Hữu Kinh 12 bộ kinh là những đặc điểm chung của hết thầy các kinh Có kinh tròn đủ cả 12 bộ Có kinh ít hơn chỉ gồm 1, 2, 3, 4, 5 bộ 12 bộ vừa nói đó gọi theo tiếng Hán là Trường Hàng, Trùng Tùng, Thọ Ký, cô khởi tùng Vô vấn từ thuyết nhân quả Thí dụ bổn sự bổn sanh phương đẳng Vị tặng hữu luận nghị Trong ấy ba bộ loại trường hàng Trùng tùng cô khởi tùng Được lập ra dựa theo kinh văn Chính thứ kia đều ước theo nghĩa mà lập danh Bộ loại vị tàng hữu Ghi chép những chuyện đại thường biến Chẳng thể nghi bàn của Đức Phật Bồ Tát Kinh này cũng do nghĩa ấy mà đặt tên như vậy Chứ không phải là một trong 12 bộ kinh Trang 40 dòng thứ sáu Nhân, duyên, pháp, nghiệp của mười giới trong kinh Phạm Vọng Đều bị sao chép điên đảo, sai lầm, lộn xộn Tra lời chú giải của các hạ thì có hay không điều bất nhất những phần được ghi sau lục từ sách Phạm Vọng Kinh Hợp Chú thì trong phần sát giới dòng thứ 13 phương tiện sát thiếu mất chữ sát dòng 14, 15 theo thứ tự đúng thì phải là sát nhân, sát duyên, sát pháp, sát nghiệp sao lại viết là sát nghiệp, sát pháp, sát nhân, sát duyên nhân là phát ra cái tâm giết ấy duyên là những phương tiện giúp cho chuyện giết chóc được thành tựu chẳng hạn như bày mưu định kế mài dao pha thuốc vân vân pháp là cầm dao kiếm thuốc độc đi giết nghiệp là đòn mạng kẻ ấy tức kẻ bị giết chuyện giết chóc đã thành phàm sự gì đã thành đều nhất loạt gọi là nghiệp thứ tự trước sau sâu cạn thân sơ theo đúng thứ tự chẳng loạn Sao các hạ từ lọc quy cách để về chuyển như vậy? Hai giới sát và dâm thì các hạ đặt theo thứ tự là nghiệp, pháp, nhân, duyên. Còn tám giới kia lại đều đặt theo thứ tự là nhân, nghiệp, pháp, duyên. Trong giới vọng ngữ, dưới phần duyên của vọng ngữ có chú thích rằng sao chép tròn vẹn từ sách Phạm Vọng Kinh Hợp Chú, sao lại lược bỏ bốn chữ để hiện thánh đức của sách hợp chú cần phải biết rằng kẻ phạm giới vọng ngữ bằng cách đối với các thứ oai nghi tới lui cử động đứng yên nói năng im lặng đủ mọi phương tiện đều là vì muốn làm cho người khác sẽ nói là ta đã chứng thánh quả nên nói là để hiện thánh đức bỏ đi bốn chữ ấy sẽ chẳng tỏ rõ bổn tâm của kẻ vọng ngữ muốn phô trương màu mè làm dáng vậy. Đoạn kinh văn này vốn không sai lầm nhưng lời giảng của sách hợp chú lại hết sức rõ ràng. Hả nên trái nghịch kinh, trái phản lời chú giải, tự lập chương trình hay chăng? Nếu một điều thì có thể coi là viết lầm, chứ cả mười điều đều như thế, há có phải là viết lầm ư? phàm sao lục kinh luận của Phật của Tổ thì đầu tiên là sao lục kinh rồi đến luận cuối cùng mới sao lục chức thuộc của phương này với kinh luận lại cần phải sao lục kinh đại thừa trước tiên cái đó là tiểu thừa chớ nên đạo lộn thứ tự trước sau như thánh chỉ và cáo thị chẳng thể đảo lộn thứ tự được trong một bộ chẳng thể liệt kê như thế thì trong một môn Nhất quyết chẳng thể không y theo cách này để trình bày Nếu không sẽ khiến cho kẻ vô chi đều coi thường kinh Phật Mà bậc đài thông gia sẽ chê là người viết chú giải chẳng biết Pháp Hơn nữa trong phần chú giải Kinh Phạm vọng của Tổ Ngậu Ích về giới vọng ngữ Đối với câu tiền nhân lãnh giải thì chữ tiền nhân chỉ cho đối tượng nhận lãnh lời nói dối Tức là vì kẻ ấy mà người phạm giới vọng ngữ thốt ra lời nói dối Lãnh giải là người ấy nghe lời nói dối đã lãnh hội, hiểu rõ Nếu chẳng lãnh ngộ, hiểu rõ thì nghiệp vẫn chưa thành Lãnh ngộ, hiểu rõ thì nghiệp đã thành Nay ông sửa thành Sự nhân lãnh giải Tức là khiến cho người ấy nhận lãnh, hiểu rõ thì chưa biết người ấy có hiểu hay không. Trong giới thứ 10 cũng giống như thế. Thêm nữa, theo nguyên văn của giới thứ 10, nếu Phật tử tự bán tam bảo, dạy người khác bán tam bảo, nhân phỉ bán, duyên phỉ bán, pháp phỉ bán, nghiệp phỉ bán, nhưng Bồ Tát nghe âm thanh của một câu bán Phật do ngoại đạo và kẻ ác thốt ra sẽ cảm thấy giống như ba trăm mũi mâu đâm vào tim Ông bèn rút gọn là Bồ Tát thấy người bán Phật như bị đâm vào tim Hãy sửa cho đúng phần đã lượt bỏ đi Ngầu ích đại sư chứng pháp thân đã lâu Thừa nguyện tái lai, học vấn, kiến địa, hành trì, đạo đức như Ngài Chẳng những ít thấy trong đời mặt Pháp Mà ngay trong thời Phật Pháp hưng thịnh Dưới đời tùy đường, cao nhân như rừng nếu Ngài sống ngay trong thời ấy Vẫn thuộc loại đại sĩ Xuất quần bạc tùy Chẳng thể nghĩ bàn Phàm những chức thuật của Ngài Đều khế lý lận khế cơ Các hạ hãy nên buông xuống cái tâm Chỉ chấp vào sự giải thích văn từ Hãy lắng lòng nghiên cứu đến cùng tầng Để thấu hiểu Thì niềm vui pháp hỷ Sẽ riêng khế hợp nơi tâm Mà chẳng thấy nào mở miệng Kể cho người khác biết được vì sao vậy? Do những gì đạt được đều mất cả rồi Đều quy về chỗ vô sợ đắc rồi Chùa Pháp Vũ có minh Nam Tạng Tức là Vĩnh Lạc Nam Tạng Và Thanh Tạng Tức là Càng Long Đại Tạng Kinh Lại có rất nhiều những kinh sách mới in Đã thỉnh từ những chỗ khắc kinh Ở Dương Châu, Ninh Ba Nhưng người phát tâm đọc khá ít Một là vì ít người thật sự phát tâm Bồ Đề Hai là vì người thật sự có học vấn, có thiên tư, ít ỏi, đáng tiếc thay Cuối phần đàm quỷ tức là nói về chuyện quỷ thần Đối với chuyện mục chương A Lời phán định của các hạ tuy hay Nhưng xét ra chưa phải là thật nghĩa Nay tôi chẳng tiếc khẩu nghiệp để giải thích đại lược một chương A Suy nghĩ, xử sự không gì chẳng phải là ác Đến lúc lâm chung biết trước lúc mất Từ biệt mọi người rồi ngồi mà mất Người ấy trong đời trước đã tu trì lớn lao Sức định huệ sâu xa Cho nên đời này tuy mê muội tạo nghiệp Luận theo đời này ắt phải đọa thẳng vào địa ngục A Tỳ Chịu khổ đến hết kiếp nhưng do ác nghiệp đời này chưa chín mùi Thiện căn đề trước tỏ lộ Do vậy vẫn có thể nương vào sức lành đời trước Tận lực tu trì tịnh nghiệp Nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương Chẳng phải thọ ác báo của những ác nghiệp đã tạo trong đời này Nếu không biết nghĩa này vẫn noi theo nghiệp y như cũ Thì khi thiện nghiệp đời trước đã hết Ác nghiệp đời này sẽ lại phát hiện nỗi khổ ấy chẳng thế nào diễn tả được. Trong đời này, do người lành mắc hòa, kẻ ác hưởng phước, phàm phu chẳng biết tốt nghiệp trong đời trước, bèn nói nhân quả sai lầm, báo ứng hay bị lẫn lộn. Người có tha tâm túc mạng thông, thấy nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai, tình lặng lý đều ổn thỏa. Cái chết tốt lành của một chương A chẳng phải là do may mắn Dương kế thịnh chết oan khuất chẳng phải là bất hạnh Ai nấy đều có nhân trước và quả sau Ấy là do được đền đáp hay phải trả nợ mà thành khác biệt Đạo báo ứng có nhiều loại Chẳng phải chỉ có một Chẳng thể dùng đời này để phán đoán được Vì thế Kinh dạy rõ ba thứ quả báo Ba thứ quả báo là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là đời này làm thiện, tạo tác đời này sẽ hưởng phước hay mắc họa. Đây chính là điều phàm phu trong thế gian đều thấy cùng biết được. Sanh báo là đời này làm thiện, tạo tác, đời sau hưởng phước, mắc họa. Phàm phu trong thế gian tuy chẳng thấy biết được nhưng đại lực quỷ thần thiên tiên vẫn có thể thấy biết được hậu báo là đời này làm thiện tạo tác đến đời thứ ba hoặc bốn năm sáu bảy đời sau hoặc mười trăm ngàn vạn đời hoặc đến vô lượng vô biên hằng hà xa số kiếp mới hưởng phước hay mắc họa nếu ba bốn năm đời và mười trăm ngàn đời có lẽ thiên tiên còn thấy được Chứ đến năm sáu bảy tám vạn kiếp Đạo nhạn của bậc thanh văn vẫn còn thấy được Nếu đến vô lượng vô biên hằng hà xa kiếp Thì nếu chẳng phải là ngũ nhãn viên minh của Đức Như Lai Sẽ chẳng thể thấy được Nương theo các pháp môn khác cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân Liễu sanh thoát tử phần nhiều đều chỉ gieo thiện căn phước huệ chẳng thể cao dự dòng thánh vương thập bằng tô đông pha hoàng đình kiên tăng lộ công vân vân đều là những vị cao tăng xuất chúng chót vót trong đời trước nhưng đời này đã kém hơn đời trước đời sau lại chẳng biết kết cục sẽ như thế nào nghĩ đến đây đúng là đau lòng ứa lệ thở dài sườn sượt nếu chẳng phát phận Chuyện tu một pháp Cậy vào Phật từ lực Vãng sanh tịnh độ Thì là xong rồi Ấn quan cuồng vòng vô chi Phụ lòng ông yêu mến nồng hậu Hôm 30 tháng 6 Nhận được lá thư thứ tư Liền muốn phúc đáp Nhưng do vướng bận Bởi chuyện của người khác Cũng như do ban đêm Chẳng thể viết lách được Nên lần khân mại Đến ngày mùng 2 nhận được lá thư thứ năm Bèn quên mình kém hèn Vung bút viết thư bừa bãi Còn biết là gai mắt nhã Toan cậy vào lá thư này Để biểu lộ lòng ngu thành Thích đáng hay không Mong hãy rủ lòng Sáng suốt xét soi Mùng năm tháng bảy Năm Dân Quốc thứ sáu một nghìn chín trăm mười bảy Ấn quan một lực quá suy Đại Tạng Kinh chữ to Còn chẳng thể đọc được Chức thuật của các hạ chữ quá nhỏ Chẳng dám xem nhiều Chỉ tùy tiện mở đọc mà thôi Vì thế thuận theo những gì Mình thấy được mà nêu lên Tính chung lại thì trong hai mươi phần Vẫn chưa xem được một phần Về việc soạn lời từ Để tỏ rõ ý nghĩa của từng tác phẩm Hãy nên cây bậc danh nhân Ấn quan chôn sống ngoài hải đảo lại còn thiếu học vấn vô đạo đức bút cùng lời quê làm sao nêu tỏ những điểm sâu màu cho được do vậy chẳng dám vấn vâng mạng xin rủ lòng tha thứ tướng lưỡi như lai có ý nghĩa vô tận do một lực không đủ và do gấp rút nên chỉ luận đại lược như thế trân trọng cung kính pháp bảo hết tập năm